Các bạn thân mến, trận chung kết lượt đi Việt Nam và Thái Lan cần giải quyết nhanh ở Mỹ Đình. Thi đấu trận chung kết lượt về tại Bangkok là bất lợi, do đó mà tuyển Việt Nam cần phải giải quyết đối thủ Thái Lan ở ngay trận lượt đi vào ngày mai 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Cuộc ngược dòng của Thái Lan ở bán kết trước Malaysia là minh chứng. Thua 0-1 ở sân khách lượt đi, nhưng ở sân nhà, Thái Lan đã hạ đối thủ 3-0 ở lượt về để giành vé vào chung kết. Thái Lan rất đáng gờm vắng nhiều ngôi sao đang chấn thương hoặc thi đấu ở nước ngoài, nhất là tiền vệ Chanathip Songkrasin. Nhưng Thái Lan càng thi đấu càng cho thấy được sự đáng gờm của mình. Điều này có dấu ấn của huấn luyện viên Alexander Polking trong việc lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu. Những gương mặt được ông gọi thay thế cho các ngôi sao vắng mặt đều thi đấu rất tốt. Lối chơi của ông Polking xây dựng cho Thái Lan đó là cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Trong đó ưu tiên kiểm soát bóng và tấn công theo từng kịch bản khác nhau là điều mà ông Polking đang làm rất tốt. Ở trận bán kết lượt về với Malaysia, khi có mặt lão tướng Terasin Dangda, hai bên của Thái Lan tập trung rót bóng bổng vào giữa cặp trung vệ của Malaysia và họ đã thành công với bàn đánh đầu mở tỷ số của Dangda. Khi Dangda rời sân, họ chuyển sang tấn công ở hai biên và đánh trung lộ. Và kết quả là hai bàn thắng của tiền vệ Bodin và Adisak, người vào thay cho Dangda ở đầu hiệp 2. Ở vòng bảng, Thái Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 13 bàn, hơn một bàn so với Việt Nam và Indo. Ở bán kết thì họ tiếp tục gây ấn tượng với 3 bàn thắng sau 2 trận. Việt Nam ghi được 2 bàn. Ngoài Đăng Đa đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng, hơn Tiến Linh một bàn, thì Thái Lan còn có Adisak, Bodin, Peradon cùng ghi được 2 bàn. Thông số dứt điểm trung đích là 7, nhiều hơn dứt điểm trạch khung thành là 5 của Thái Lan ở trận bán kết lượt về đã cho thấy rõ các chân sút của ông Paul rất biết chất chiêu cơ hội trong trận đấu buộc phải thắng nhiều hơn một bàn để giành vé. Ở trận lượt đi, việc dứt điểm trúng đích 4 trong 18 pha dứt điểm đã khiến Thái Lan nhận thất bại 0-1. Đây là cơ hội phá dấp của ông Park. Đối đầu với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam chỉ thắng Thái Lan ở giải giao hữu Kings Cup 2019. Còn lại thì tuyển Việt Nam hòa 3 và thua 1 trước Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 và bán kết AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Polking đang là thách thức cho ông Park trong hai trận chung kết sắp tới. Ở bán kết AFF Cup 2020, Thái Lan với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Polking đã biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch khi đã chiến thắng Trung cuộc 2-0. Huấn luyện viên Polking cũng tỏ ra quá am hiểu hệ thống chiến thuật của ông Park lẫn lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, ở lần cuối cùng dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Park sẽ quyết tâm đánh bại Thái Lan. Điều ông vừa làm đó là đưa đội tuyển Việt Nam phá dấp 26 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup bằng chiến thắng 2-0 ở sân Mỹ Đình. Với ghi chép của trợ lý Dương Minh Ninh ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan với Malaysia, ông Park và các trợ lý đã tức tốc tổng hợp dữ liệu để phân tích và tìm ra cách trị đối thủ ở trong trận chung kết lượt đi Mỹ Đình. Theo đó, tuyển Việt Nam phải nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để tránh bị Thái Lan ngược dòng ở trận lượt về. Không ghi bàn nhiều hơn Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam là đội duy nhất chưa bị thủng lưới sự có mặt của thủ môn Đặng Văn Lâm, Văn Hậu cùng với Hồng Dũng là ba cầu thủ không có mặt tại AFF Cup 2020 đã giúp tuyển Việt Nam thêm chắc chắn trong phòng ngự. Tuy nhiên thì với việc cần phải ghi được nhiều bàn thắng, tìm ra giải pháp tấn công trước hàng thủ của Thái Lan mới là ưu tiên hàng đầu của ông Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo công khai bắt bài lối chơi của Thái Lan. Ở phần họp báo của tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Paul King nhận xét tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh nhất, hàng công mạnh nhì ở giải đấu. Tuyển Thái Lan ghi được 16 bàn thắng, chỉ nhận 3 bàn thua. Tuyển Việt Nam ghi 14 bàn và chưa thủng lưới. Huấn luyện viên Park seo chia sẻ: "Nếu nhìn con số chỉ tranh vài bàn mà nói chúng tôi chỉ thủ tốt, tấn công không tốt thì tôi không đồng ý. Tuyển Việt Nam tấn công cũng tốt như là phòng ngự. Thái Lan có cách chơi của riêng họ. Cánh trái có các cầu thủ mang áo số 6, số 2 và 11 là các cầu thủ Sarek Jojen, Sasalak, hay Hypercon và Bodin Fala. Cánh phải của các cầu thủ số 5, số 8, số 7 lần lượt là Chalersak Aoki, Peradon Chamrasame, Sumanya Purisai. Đặc biệt đó là hàng tiền vệ gồm 3 cầu thủ số 3, số 6 và số 8 là Therathon Bulmathan, Sarek Yogen và Peradon Chamrasame chơi rất linh động, triển khai bóng phong phú. Tôi thì nghĩ hàng công của Thái Lan tốt nhưng không đến mức khiến chúng tôi phải lo sợ. Họ mạnh chủ yếu là ở các số 3, số 6 và số 8. Nếu tiền Việt Nam phong tỏa tốt thì hàng công của Thái Lan sẽ không có vị gì cả. Huấn luyện viên Park Hang-seo kêu gọi chấm dứt bàn tán và lời chơi của tuyển Việt Nam. Một phóng viên quốc tế hỏi ông Park nhận xét thế nào khi một số đội tuyển than phiền Việt Nam chơi bóng xù gì. Vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cho biết Tôi nghĩ chỉ có một đội nói tuyển Việt Nam chơi bóng sổ gì. Giải đấu này có một đội là nói nhiều. Tôi không biết tôi nghĩ có đúng về cái tên đội mà anh muốn nói hay không. Đội nào đó thì chắc anh đã hiểu. Họ nên xem lại mình trước. Bóng đá là môn thể thao có va chạm. Nhưng tôi không đồng ý việc họ nói học trò của mình cố tình gây nguy hại cho đồng nghiệp. Tôi cũng xin kết thúc nhận xét việc nói đội tôi thế này thế kia. Ông bắc không muốn tuyển Việt Nam vô địch vì mình. Trước câu hỏi về việc có ảnh hưởng gì đến tâm lý cầu thủ hay không khi đây là giải đấu cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Tiền vệ Đỗ Hồng Dũng cho biết, thầy nói các cầu thủ rằng khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia phải đá vì màu cờ sắc áo, đặt lợi ích quốc gia đầu tiên. Vô địch để làm món quà tri ân thầy không có quan trọng. Quan trọng đối với chúng tôi là phải trở thành tập thể mạnh, hy sinh vì nhau để trở thành tập thể mạnh, đạt thành tích tốt tặng cho người hâm mộ. Ngay sau khi Hùng Dũng kết thúc, huấn luyện viên Pang hang tiếp lời. Tôi nghĩ các cầu thủ nếu chịu áp lực vì tôi thì đó là điều không nên. Nếu đã là cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì phải đặt mục tiêu chiến thắng vì người hâm mộ, vì đất nước của mình. Công việc của tôi mà lại thành áp lực cho cầu thủ thì không nên, nó nên là động lực. Với tỷ lệ kèo nhà cái trận Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13 tháng 1. Ngay sau khi xác định được hai cái tên có mặt ở trận chung kết AFF Cup, giới điều hành châu Á đã nhanh chóng đưa ra tỷ lệ kèo cho trận chung kết rơi đội. Trong đó ở trận đấu chung kết lượt đi, Việt Nam là đội bóng được đánh giá cao hơn khi thi đấu ở sân nhà. Bằng chứng đó là nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cược Việt Nam chấp đồng banh, tỷ lệ là 1 trên 4 ở thời điểm công khai và nhanh chóng đẩy tỷ lệ cả trận lên thành chấp hòa 1 trên 2. Với thay đổi kể trên thì có thể niềm tin chiến thắng của nhà cái dành cho đội chủ sân Mỹ Đình đã gia tăng đáng kể. Hoàn toàn dễ hiểu với nhận định trên, bởi vì Việt Nam có được đội hình mạnh nhất lẫn thể lực tốt nhất với thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn Thái Lan một ngày. Đáng chú ý là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại đang có phong độ ổn định và đã bất bại 12 trận đấu vừa qua tại mọi đấu trường và trong đó chỉ có 3 trận thua kèo. Nhìn sang bên kia, Thái Lan không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau trận bán kết lượt về trước Malaysia